kiện hữu ích cần thiết dành cho máy ảnh Sony. Trong video này mình sẽ chia sẻ những cái phụ kiện mình hay sử dụng trong quá trình tác nghiệp cũng như đi du lịch và mình nghĩ nó là những cái phụ kiện rất là hữu ích cho các bạn mà các bạn cần cân nhắc để tham khảo và sử dụng. Và những cái phụ kiện này không chỉ hữu ích riêng cho máy ảnh Sony đâu, tất cả các dòng máy ảnh khác nó đều có sản xuất những cái phụ kiện tương thích như vậy. Và dĩ nhiên trong video này mình sẽ không chia sẻ những cái phụ kiện mà chắc chắn chúng ta phải có, ví dụ như là thẻ nhớ pin hoặc là tripod nhé đầu tiên đó chính là cái mình đang cầm trên tay chính là một chiếc khung sắt dành cho máy ảnh kể từ hồi biết cái khung sắt này mình sử dụng và mình trải nghiệm nó mình đã mua thêm cho tất cả các máy ảnh A6000 à, một số máy khác những máy có gắp được khung sắt này mình đều lắp lý do quan trọng nhất đối với mình để sử dụng khung sắt cho các loại máy ảnh đó chính là cái tác dụng bảo vệ của nó và nhìn những cái vết xước ở trên khung sắt này các bạn có thể thấy được là nếu mà không có khung sắt ấy thì máy ảnh của mình đã phải chịu bao nhiêu cái xước sát hoặc là những cái va chạm hoặc kể cả những cái cú tì bị đè ấy nó sẽ ảnh hưởng đến máy bình thường cái tên gọi quốc dân của nó là khung sắt nhưng mà thực chất là nó bằng hợp kim nhôm mình đã dùng nam châm để già qua và thực chất nó bằng hợp kim nhôm rất là nhẹ nam châm nó không hút tuy nhiên cái ngôn ngữ quốc dân anh em hay gọi nó là khung sắt rồi nên trong video lần này mình cứ gọi nó là khung sắt nhé ngoài cái chức năng chính là bảo vệ cho máy ra thì cái khung sắt này nó khiến cho cái body của chúng ta to hơn cầm đầm tay hơn và nhìn có vẻ gì đó chuyên nghiệp hơn tác dụng thứ hai của những chiếc khung sắt như thế này là chúng ta có thể upgrade rất là nhiều những cái phụ kiện kiện ví dụ như đèn mic những cái phụ kiện ghi âm thu âm đều có thể lắp lên những cái lỗ ở trong cái khung sắt này nó có rất nhiều lỗ có những kích thước ốc khác nhau tác dụng tiếp theo của nó đối với những cái máy ví dụ như a 6004 a 6006 ấy khi các bạn sử dụng để quay vlog hoặc các bạn dùng để thu âm nó sẽ có một cái mic gắn ở trên đầu này cái hot shoe ở trên và cái quá trình đó đôi khi cái mic đó nó sẽ chắn cái màn hình lật các bạn có thể để ý ở a 6004 a 6006 ấy chúng ta không thể nhìn được trong màn hình có cái gì và ở trên những cái khung sắt này nó thiết kế rất là thông minh nó có những cái hot shoe ở đây này nó có những cái hot shoe nó có những cái đế và chúng ta hoàn toàn có thể lắp mic vào những cái phần đế ở phía ngang như như thế này và màn hình chúng ta hoàn toàn có thể lật ở đây chúng ta có thể lật màn hình lên và nó sẽ không ảnh hưởng bởi vì mic của chúng ta đã được lắp ở bên này rồi các bạn hoàn toàn có thể yên tâm không lo cái hiện tượng mic nó chắn ngang cái màn hình một điều quan trọng mà mình không thể không kể đến rất hữu ích dành cho dân quay phim khi các bạn quay bằng gimbal ấy gắn các cái lens dài và phình to nếu các bạn gắn trực tiếp vào máy và đế trượt gimbal thì nó sẽ bị cái hiện tượng cấn phần thân lens và lens của chúng ta sẽ bị xước sẽ bị va chạm và tổn thương đến lens ví dụ như trường hợp mình dùng Sigma 16 f1.4 này để cho lên cái gimbal WBS à, ờ, theo trình tự chúng ta sẽ gắn một cái đế lên máng để máy cao hơn bởi vì WBS người ta sản xuất ra cái đế này cho những trường hợp lens dài và phình to nó sẽ cấn vào cái thành nên những cái đế này sẽ giúp cho máy cao hơn vì thế mà phần thân lens nó sẽ không tì vào theo mình thấy thì cái đế này thiết kế bằng hai con ốc rất là ok. Nếu mà các bạn chỉ sử dụng một combo nhé, quay với gimbal thì các bạn cứ để nguyên cái đế này lên máng trượt và sử dụng hàng ngày nhé. Tuy nhiên thì mình là một tín đồ của lens fix, mình là tín đồ của những cái lens một tiêu cự ấy, và mình sẽ thay lens liên tục. Và trong cái quá trình thay lens những cái đế đó chúng ta sẽ phải di chuyển qua lại nó sẽ rất là bất tiện lens fix 16 vào một cảnh khác bạn chuyển sang lens fix 85 f 1.8 chẳng hạn thì các bạn sẽ phải thay lens và sau đó các bạn sẽ phải tháo cái đế các bạn sẽ phải di chuyển cái đế đó để cân lại gimbal nó sẽ mất thời gian rất là nhiều dĩ nhiên là với những con lens nhỏ ví dụ như con lens 35mm f 1.8 này hoặc là một số lens kit một số lens nhỏ khác thì chúng ta không cần phải sử dụng lên cái đế đó chúng ta có thể gắn trực tiếp máy lên mà cái lens nó không hề chạm vào cái thành tuy nhiên với những cái lens như lens Sigma 16 f 1.4 lens ờ, Sony 18 105 f 4 những cái lens to ấy chúng ta ta chắc chắn phải sử dụng cái cái đế đó và vấn đề được giải quyết khi chúng ta sử dụng khung sắt những cái khung sắt như thế này nó có phần đế khá là dày đây cái phần đế này nó sẽ thay cho cái đế mà nâng cái máy lên của gimbal ấy nó sẽ làm cho máy cao hơn mỗi lần thay len chúng ta chỉ cần dịch đi dịch lại máy của chúng ta thôi để cân gimbal nó sẽ nhàn hơn rất nhiều so với việc sử dụng cái đế mà có hai con ốc kia chúng ta sẽ phải tháo hai con ốc và căn chỉnh khá là mất thời gian nếu mà cái khung này làm bằng sắt thì nó sẽ khá là nặng nhưng mà như mình đã nói ngay từ đầu khung này được sản xuất bằng hợp kim nhôm khá là nhẹ và trọng lượng của nó chỉ khoảng 160 g và so với cái đế gimbal kia cái đế gimbal kia nó đã rơi vào khoảng 80 g 60 đến 80 g rồi thì mình nghĩ việc sử dụng khung sắt này nó sẽ tiện hơn nó chỉ nặng hơn một chút thôi chúng ta sẽ không mất đi cái cảm xúc khi quay phim thay len mà chúng ta lại phải tháo cái đế đó ra tháo hai con ốc ra liền và dịch đi dịch lại nó sẽ rất là tụt mốt tụt cảm xúc cái phụ kiện thứ hai mà mình muốn giới thiệu nó khá là hữu ích nhất là cho vlogger, youtuber hoặc là khi bạn đi du lịch một mình, bạn muốn chụp ảnh mình và gấu hoặc bạn muốn tự sướng mình như thế này này thì không phải ai cũng sở hữu những cái máy ảnh như thế này để có thể chụp và quay tự sướng bản thân và cái gương này ra đời nó sẽ biến những cái máy ảnh không thể lật được 180 độ đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé đây là chiếc Sony A6000 nhá, nó chỉ là được đến đây thôi. Và trên thực tế khi làm vlog chúng ta để máy như thế này làm vlog chúng ta không thể biết được khuôn mặt mình như thế nào, không thể biết được là đã bấm nút quay hay chưa. Và bây giờ mình sẽ set up cái ờ, gương này lên máy nhá. Để set up gương lên máy chúng ta sẽ lắp vào cái hot shoe ở đây này. Gương này nó có sẵn cái đế hot shoe này. Chúng ta chỉ cần lắp vào như thế này nhá thì các bạn có thể lật nó lên 90 độ như thế này chúng ta có thể làm vlog chúng ta có thể nhìn được bản thân mình như thế nào mình cho các bạn xem nhé đây các bạn nhìn vào cái gương vlog này các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy gương mặt mình ra làm sao các bạn có thể nhìn thấy các thông số quay các bạn có thể nhìn thấy các vùng cháy sáng này và các bạn hoàn toàn có thể biết được là cái máy của mình đã bấm nút quay hay chưa nó đã quay hay chưa mình có một kỷ niệm là khi mình làm một cái vlog Mình nói trong vòng 30 phút đến một tiếng đồng hồ liền Như lúc mình đang chia sẻ với các bạn bây giờ này Mình trải nghiệm hết, mình trải lòng, mình nói trong vòng một tiếng đồng hồ Và khi mình xem lại thì ôi thôi mình chưa bấm nút quay Bạn hiểu cảm giác lúc đấy nó rất là hụt, hụt hẫng ấy hụt hẫng và nó tụt cảm xúc cái giá của nó chỉ khoảng 180.000 đến 200.000 thôi là bạn có thể sở hữu một cái gương vlog như thế này và hơn nữa cái gương này này nó có những cái hot shoe khác ở trên ở hai bên bạn hoàn toàn có thể gắn thêm một cái mic này có thể gắn thêm đèn trợ sáng ở bên này hoặc bạn có thể gắn thêm một cái phụ kiện nữa ở bên này và cái phụ kiện quan trọng và hữu ích thứ ba mình muốn chia sẻ trong video này đó chính là một cái sạc dự phòng kết hợp với cái đế sạc đôi hai pin nhé bộ phụ kiện này sẽ thích hợp với những bạn mà quay video hoặc là chụp ảnh với một cái cường độ lớn khi quay video thì các bạn biết pin nó sẽ tốn nhanh như thế nào nhất là quay video 4K với con số 2 pin này cùng với một pin zin thì bạn có thể quay bằng 4K một tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ nhé dĩ nhiên bạn có thể mua hai bộ như thế này hoặc bạn có thể mua nhiều pin thêm nhưng mình có một cái giải pháp rất là hữu ích cho các bạn mà các bạn không phải cầm quá là nhiều pin đi vì với cái đế sạc đôi này kết hợp với một bộ sạc dự phòng thì khi các bạn quay xong các bạn có thể tháo pin ra có thể tháo pin ra nhé tháo pin ra như thế này và bạn thay một quả pin mới vào sẽ thay một cái pin mới vào như thế này và bạn tiếp tục sử dụng máy để quay với cái pin cũ này này pin hết bạn tiếp tục cho vào đế sạc và sau đó bạn sẽ cắm cái sạc dự phòng vào với một cái sạc dự phòng khoảng độ 10.000 thì bạn có thể sạc được khoảng 2 lần với cái bộ đế sạc này cùng với hai pin này bạn có thể mua một cái sạc dự phòng to hơn khoảng 20.000 cứ quay xong chúng ta lại cho vào một cái đế này mình thì hay bỏ trong ba lô thì với những cái tác nghiệp một ngày một ngày quay thì các bạn có thể sử dụng thoải mái với cái đế này không sạc dự phòng cứ quay hết bạn lại cho vào đế bạn thay pin cứ tuần hoàn liên tục như vậy thì thời gian quay của các bạn sẽ khá là lâu khi nào hết cái cục sạc dự phòng này thì bạn mới hết sạch pin đúng không đây là một cái giải pháp khá là hữu hiệu dành cho anh em quay phim cả một ngày dài và ví dụ như là quay ngoài hiện trường không có ổ cắm điện ấy. với bộ sạc dự phòng này với cái đế sạc đôi này kết hợp với nhau nó sẽ trở thành một cái combo tạo ra nguồn pin rất là lớn cho bạn cái sản phẩm đế sạc đôi và hai pin này thì mình có một lời khuyên bởi vì mình đã dùng một vài hãng rồi thì mình cảm thấy cái bộ của Rap Power, RAV Power này của Mỹ này có độ bền rất cao và pin của nó rất là tốt, mình quay rất là nhiều và pin của nó cái độ chai của nó rất là thấp. Thì như cái bộ sạc này bạn chỉ mua với khoảng 580 000 ở trên Shopee, bạn sẽ có một bộ sạc này này cùng với hai pin nữa. Bạn sẽ có một cái đế sạc đôi này, hai pin và một cái dây sạc. Cái combo này khá là ổn dành cho các bạn quay phim và chụp ảnh nhiều nhé và vừa rồi là ba cái phụ kiện bộ phụ kiện là mình nghĩ không thể thiếu dành cho anh em quay phim chụp ảnh với cường độ lớn các bạn có suy nghĩ thế nào về những cái bộ phụ kiện này hay các bạn đang sở hữu bộ phụ kiện nào trong những cái này hãy để lại comment bên dưới nhé mình rất vui được đọc và để giải đáp những cái thắc mắc của các bạn bởi vì mình đã trải nghiệm những cái sản phẩm này trong một thời gian khá là lâu đây là những cái phụ kiện mà mình cầm theo nhiều nhất trong khi đi làm đi du lịch đừng quên đăng ký kênh youtube của mình để xem review về lens đồ quay phim và những cái video mình đi làm thực tế ở ngoài hiện trường nhé bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại